anh nghèo nên chẳng nhận kim cương tặng em theo sinh lễ huy hoàng thì đây anh đang nhận có tặng em coi như bỏ ngỏ lòng anh chắc em đã biết chẳng hơn anh nhận anh trao nhận có chân thành nhà anh chung em xóm nhỏ có vẻ ưng lòng em hãy đến đây anh đeo chiếc nhẫn đính hôn kết bằng cỏ mềm quang dại xin được xem như lời hò hẹn tiếng nhân có đơn sơ trên bàn tay chút ngọc trao ngà em vẫn hiểu cơ vật khinh tình rộng vẫn có cơ hàng mà đẹp biết bao nhiêu tình yêu mình là gấm dệt qua theo anh kết nhận thay lời hẹn thề son sắc ôi mười ngón tay ngà trơ trôi lẻ lối chiếc nhẫn đơn sơ mà tình yêu ngời sáng trăng anh chung em sớm nhỏ nhà em chung anh vách gỗ thầy mẹ có vẻ ân lòng